Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến uh, các bước để điều trị. Thì đối với cái trường hợp mà uh, bị nhẹ thì chúng ta không cần phải ngâm thuốc, chỉ cần tách riêng ra và ngâm với muối thôi. Ví dụ như là trong trường hợp gần nhất ở chạy của mình đó là uh, khi mình mình rút nước cho các bé nhưng mà mình lại quên và mình để nhưng mà may là cái hồ lạc đó là nó không có phải là dạng phẳng nó là dạng nghiêng một chút xíu nên khi mà rút nước á, mình lại quên mất vào 12 hình như là hơn hơn 12 tiếng sau thì mình mới phát hiện ra rằng rằng cái cái hồ nước đó đã rút hết nước rồi nhưng mà do cái hồ nước nó nó bị nghiêng á nên nó chỉ còn chút xíu nước thôi và trong đó còn rất là nhiều cá và lúc mình phát hiện á, là cái bé cá đã nằm sắp lớp sắp lớp rồi nhưng mà um, không có bé bé cá nào bị uh, gọi là bị chết hết nhưng mà có một cái đó là bên cái phần bụng á bên cái phần bụng cái do là bị độc vẫy quá nhiều nên nó sẽ nó sẽ bị thương và nó có nghĩa là nó lòi cái cái vẫy ra luôn và trong cái trường hợp đó là mình đã à, tách các bé ra riêng ngâm với muối ngay lập tức luôn và những cái vảy nào mà nó sắp rơi rụng ra là mình sẽ nhổ lấy tay nhẹ nhẹ nhổ ra hết thì một ngày hai ngày hôm sau thì các bé đã hoàn toàn phục hồi và có thể quay trở lại hồ để mà vận động vận động cùng với các bé khác